tâm lý của con gái rất là khó chấp nhận một người tình yêu mới mà thì em cứ coi như là em biết chắc nếu như nước em chảy đá mềm đó hương nước chảy đá mềm mình biết là có thể lúc đó con mình là cái phao thôi không ừ. nhưng mà mình chấp nhận chấp luôn nhận làm cái phao chấp nhận luôn tính đường dài mà chị la em là anh bất cần ai ở xung quanh anh không có để cái mắt em đâu nữa hết không phải là la tại vì cái tiếng em nó lớn ờ. cái giọng em nó vang thôi chứ không gọi là la nó qua la là quan quá còn cái chuyện gia trưởng là trời cái đó cũng quan nữa sao quan sao tại vì á quá vậy trời, em nhiều cái em cảm thấy em quan ức lắm anh ảnh ít có chịu nghe mình nói khi mình bị ức ức cái mình khóc mình khóc cái nhiều khi mình nghĩ trời có nào sống với anh này mốt mình bị bệnh bệnh trầm cảm không tại vì em là người rất là nhạy cảm mà em ôm một cái nhiều khi em rần rần trong người em khó chịu lắm thì có sao đâu ủa vợ chồng mà thì vậy đúng rồi nhưng mà nhiều khi là à, hai ba ngày liên tục mệt chị có <laughs> nói em giống ờ, vs ai không không không có nhưng mà em tự tin sắc đẹp em vậy vì bây giờ xin mời tự tin giới thiệu mình à, em tên là phương thanh à, xã em tên là hải dương không hôm nay sân khấu chúng ta đón chào hai người có cái tên giống nhau đó chính là phương thanh ở Hải Dương nhiêu tuổi rồi? Dạ 26 tuổi à. Em là ừ, bao nhiêu tuổi? Dạ em với bà xã bằng tuổi nhau luôn à, Hai tuổi em là kinh doanh ở nhà mở cửa hàng kinh doanh Hai em là quen nhau như thế nào? À bà à. xã là quê ở dưới Bến Tre ừ. Còn em là ở trên thành phố Bạn của bà xã em á cũng nhà dưới quê là ở đây học chung với em Cái vô tình là hai nhóm đi chung gặp nhau Là em gặp bà xã em Em gặp ảnh em có ấn tượng nhau. Dạ ấn tượng xấu mà Nhóm bạn đó là nhóm bạn của ảnh em bạn em chỉ rủ em đi ờ, chơi thôi em ờ, tới thì em lịch sự chào mọi người cái em gật đầu chào từng người ai cũng lịch sự chào lại mình ừ. hết á cái chừng em quay qua anh chào ảnh cái anh ngước qua không giờ mà em cũng không chào lại ừ. cái hôm này cái là em thấy ghét rồi nha em nghĩ nha ờ, trời ơi trai thành phố gì mà chảnh hách thấy khó ưa rồi đó cái lúc đó là chồng em có phong độ như vậy không không lúc đó mi nhon hơn chị tức là đẹp hơn à Hay dạ là... không nói chung là em cũng không để ý không quan tâm tới nhưng mà nếu bây giờ nhìn không biết là do đã yêu rồi nên thấy đẹp hơn hay sao thì em cũng không biết bây giờ đẹp hơn rồi đó dạ ờ. hay là lúc đó chưa có bạn gái kiên ăn này nọ tại chưa có gã chưa có người yêu mà ừ. đúng không thì bắt đầu mình cũng phải ờ, giữ tướng mình ngoan lành chút xíu ừ. không rồi sau này lấy vợ về rồi xả lúc đó em gặp vợ em thấy vợ em đẹp không dạ thấy cũng bình thường đó chị đến khi nào thì em mới chú ý đến <clears throat> hải dương thật ra thì cái bữa lần đầu tiên đi chơi là bắt đầu em bắt đầu à, tìm hiểu về ừ. à, bà xã em hoàn cảnh học hành rồi sở thích coi như là gần như là tìm hiểu là gần như triệt để ừ. rồi một chút xíu sau bắt đầu em mới nói đổi xe lúc đó bà xã em rất là dễ chịu à, sao cũng được hết rồi leo lên ngồi chở đó thật là em không để ý gì tới ảnh hết á ừ. dạ. rồi đến khi nào em mới để ý không này không để ý luôn anh mà có nghĩa là ảnh à, cứ à, sánh tới vậy thôi giống như em thì thoải mái trong chuyện bạn bè nó cũng bình thường thôi rồi cái ảnh mới sáng tới rủ đi coi phim hay coi ca nhạc rồi nắm tay nhưng mà em thụt lùi không à em nói à, thôi anh cho em thời gian đi xong cứ vậy là hai đứa cứ nhắn tin qua lại gặp nhau vậy thôi nhưng mà như bạn bè thôi chứ thật sự chưa có yêu dạ. bao lâu mới yêu lúc gặp nhau là hồi tháng 9 sau cái tới noel cái ảnh mới dẫn đi chơi nữa rồi uh, bắt đầu em mới nhận lời là bạn gái ảnh nhưng mà thật sự lúc đó là em không có thương ảnh thấy ảnh uh, cũng quan tâm mình quá lo lắng cho mình quá rồi em ừ. ngại từ chối của em rồi em biết vợ em chưa có thương em mà em cứ sấn tới vậy á ừ, là mục đích của em là lúc đó là em muốn thỏa mãn cái gọi là cái cái hiếu thắng của mình hay là em lúc đó là em lậm cổ quá rồi em thương cổ quá rồi thật ra là lúc đó bà xã em đang thất tình À. <laughs> em biết là nó thất tình nên rất là thì em biết tâm lý của con gái rất là khó chấp nhận một người tình yêu mới mà thì em cứ coi như là em biết chắc nếu như nước em chảy đá mềm đó nước nước chảy đá mềm mình biết là có thể lúc đó con mình là cái phao thôi không ừ. nhưng mà mình chấp nhận chấp luôn nhận làm cái phao chấp nhận luôn tính đường dài mà chị <laughs> bây giờ cái đường dài của tụi em sao rồi sau hôn nhân á thì sau hôn nhân thì tối gì gì cũng có người tâm sự nói chuyện tuy nhiên thì bà xã em thì kỹ tính quá thích nghề nề nếp ngăn nắp này nọ còn em thì nào giờ thì ở mình đồ đạc quăng lung tung không có nề nếp gì hết thì cứ vậy là cứ nói hoài à, làm bèm làm bèm lãi nhãi có vấn đề đó cứ hai chồng cứ nói hoài chồng á thì thấy là sau khi cưới vui hơn là lúc đăng cua đúng không dạ đúng rồi còn vợ thì sao tất nhiên lúc yêu nhau thì nó vui hơn à chị <laughs> còn sau đám cưới sao không vui hơn ừ, sau đám cưới thì à, anh bộc lộ cái tính gia trưởng của mình nhiều quá Ồ. em thì lại không thích cái kiểu là bị chỉ huy ừ. ừ. đó còn à, ảnh cứ lúc nào ảnh cũng phải ra lệnh cho mình hết mà trong khi cái bản thân em á là em chỉ thích là em hiểu cái vấn đề gì đó kêu em làm em mới làm chứ không có đợi cái, cái em không hiểu gì hết mà kêu em làm em đâu có thích làm mà ảnh ừ. lại cứ thích như vậy đó ảnh cứ nói em cứ làm đi rồi à, anh giải thích sao còn em cứ nói anh giải thích đi rồi em làm nó cứ này cứ phát sinh mâu thuẫn hoặc là có những cái sở thích của ảnh ảnh thích chơi máy bay điều khiển ví dụ em muốn nói chuyện gì với ảnh cái em kêu ảnh ví dụ như thôi nghỉ cất cái đó đi hai vợ chồng hữu hỉ tâm sự không có tự nhiên vậy mình đâu có cái ờ, hướng gì để nói hay là có những chuyện gì buồn mình đâu có trải lòng được thích lái máy bay hơn là lái mình <laughs> kỳ vậy cái vấn đề đó lúc nào cũng bị nói chị nói ờ à, tại sao anh mê tivi hơn mê em ừ. tại sao anh mê máy bay hơn em tại sao anh nó ôm tụi nó ngủ luôn đi đó có phải là do là bây giờ đã được rồi bớt mê điểm xíu dạ không, dạ không. tại vì em thấy là mình sống nhau cả đời thì nay không nói mai nói rồi đó rồi không cái đó là chị phải ngắt liền à. nha chị nói cái quan điểm đó là không được đâu giống như là cái quan điểm là giống như là khi mà chưa phải là của mình á thì bằng mọi cách phải là thuộc về mình cái mình cứ nghĩ là thuộc về mình xong rồi vĩnh viễn sẽ là của mình không có đâu nguyên trái đất mình đang tồn tại còn là tương đối đó cơn không có cái gì tuyệt đối đâu đó hả <laughs> còn ngoài ra còn có cái gì mà em phát hiện cũng có một cái chuyện cũng vụ máy bay đó anh ảnh thì anh thấy là ảnh mũm mỉm em thì em thích uh, ai mũm mỉm em thích nựng vậy mà mỗi lần ảnh sửa máy bay hay là gì đó nói chung là vô phòng á là ảnh cởi áo anh hận mà ảnh anh nhìn vậy cho anh trắng dữ lắm mà ừ. trắng ừ. như nít cho mình nhìn mình dễ thương mình thích cái em hay lại khiều hay nựng hay chọn, kéo đầu quay qua trợn mắt với em nói anh đang sửa máy bay nha không có đụng chạm anh ghét nhất là anh đang làm ờ, em đụng tới nha là làm vậy cái em nổi điên lên rồi anh nói hồi ờ, vậy anh nhìn máy bay anh thích nhìn máy bay anh thích nhìn em nữa hả nó tối ngày anh cứ thích đụng máy bay thôi đó là cái em nổi điên lên điều đó rồi rồi cái thứ hai nữa là anh anh la em là anh bất cần ai ở xung quanh anh không có để cái mắt em đầu nữa hết không phải là la tại vì cái tiếng em nó lớn ờ. cái giọng em nó vang thôi chứ không gọi là la nó qua la là quan quá còn cái chuyện gia trưởng là trời cái đó cũng quan nữa sao quan sao tại vì á quá vậy trời, em nhiều cái em cảm thấy em quan ức lắm anh thí dụ như em nói anh có một số tình huống em cần phải đáp ứng nhanh lẹ nhiều khi trễ một giây hay là nó chậm với nó hư công chuyện mình sao nên em cứ giống như là tại vì em nói em nói vợ em cứ làm đi rồi nó thôi mà lớn tiếng như vậy có có cái nào mà tuổi thân không dạ có chứ em là người cực kỳ dễ bị tuổi thân lắm tại vì em ừ. sống thiên về tình cảm nhiều cái thời gian mà bạn tuổi thân á với cái việc mà chồng hay nói lớn vậy đó tính ra cái cái cái tỷ lệ là bao nhiêu 50 50 hay là 2 phần ba hay là chắc 2 phần ba đó chị 2 phần ba ảnh ít có chịu nghe mình nói khi mình bị út ức cái mình khóc mình khóc cái nhiều khi mình nghĩ trời có nào sống với anh này mốt mình bị bệnh bệnh trầm cảm không tại vì ảnh đâu có chịu nghe mình nói nhiều đâu nhiều khi nửa đêm cái tắt đèn ngủ hết rồi cái em ngồi em nhìn ảnh ngủ <laughs> ảnh ngủ một xíu cái ảnh giật mình ngay cái nói em bị khùng hả giờ này em ngồi đó <laughs> anh nói vậy cái em càng khóc nữa cái nói à, cái anh im kênh quay vào chỗ khác cái em ngồi em nhìn ảnh ngủ tiếp cái ảnh cô không đá động gì tới em cái em bước xuống giường cái em đi qua bên ảnh cái em đứng em nhìn ảnh ngủ tiếp em <laughs> có muốn gì nói đại đi chứ vậy sao ngủ ảnh càng nạt em em lại càng không muốn nói anh để em dồn nén gì nữa có hồi nào có ngày nào anh mất em hồi nào nó hơi không đó Khi à, anh nói à, sao mất làm gì mất có gì thì cứ nói coi đâu em có biết lý do sao mà vợ em ngồi nhìn em ngủ Ây vợ em nói chuyện không được Không phải Vợ em mong chờ rằng là em sẽ giật mình thức dậy và nhìn vợ em và dành cho vợ em một cái ôm Em có mong điều đó không? Tại vì à. tính em thì nào giờ là coi như là không có lãng mạn Cũng không có à, coi như là ước ác lắm nên mà mấy cái chuyện đó thì em làm em cảm thấy nó giống như giả tạo trên phim vậy đó em sợ tại vì em là người rất là nhạy cảm mà em ôm một cái nhiều khi em rần rần trong người em khó chịu lắm nhạy cảm à thì có sao đâu ủa vợ chồng mà thì vậy đúng rồi nhưng mà nhiều khi là à, hai ba ngày liên tục mệt chị <laughs> em có muốn bù đắp cho cái việc mà em la vợ em trong lúc giấc ngủ bằng một cái ôm ngay tại sân khấu này không <laughs> đứng lên đứng Đấy, lên ôm chứ ôm có thể trời ơi vợ tôi mà khóc như thế này nói đi em nói đi em nói đi em muốn khóc em cứ việc khóc đi tại vì là hôm nay sẽ là cái ờ, một cái buổi mà rất là đáng nhớ của hai vợ chồng em chị nghĩ rằng á không phải là chồng em không muốn làm cho em vui nhưng đang chưa biết cách nào để làm cho em vui bởi vì bản tính của chồng em rất là thực tế anh ấy không quen cái sự lãng mạn cho nên rằng á em muốn chồng em làm điều đó em cứ nói ra đi em nói ra đi mà nếu sau hôm nay mà chồng em vẫn cứ tiếp tục như vậy á thì em em có lỗi đó em thì không phải là không lãng mạn mà lâu lâu em có làm lãng mạn như khi làm cho bà xã em bất ngờ lãng mạn nhưng mà không có thường thôi bây giờ chị chỉ em đó nghe nãy Tại tụi em chỉ rồi em sợ là lâu lâu làm là lâu lâu mình làm lãng mạn á là nhiều khi em có thể làm cho bà xã em lãng mạn mà cảm động rớt nước mắt luôn nhưng mà em sợ là làm hoài mất công mốt nó nó hết hết nó lợn hết chiêu à không chị <laughs> lâu lâu làm cho rớt nước mắt nhưng mà lâu lâu phải làm để cười thì hai cái đó nó khác nhau mà ừ. như nãy anh tuấn anh chỉ đó đêm mà tự nhiên mở mắt ra em thấy vợ em ngồi nhìn em cái là thay vì em nói câu kia thì em nói cưng

à, anh hứa với em đừng hứa với chị Ủa, quên tao trả giả bộ em... người ta chỉ thấy không ta chỉ anh hứa với em anh sẽ không này đó dụ em mà có nựng anh thì anh cũng nựng lại á đúng không còn đi hứa rồi nói chứ bây giờ chị nghĩ vậy nè cưng phương thanh đứng lên đi đó nhìn vào vào mắt nhau đi hứa cái gì đi rồi ôm nhau đi ôm rồi hôn nhau. nhau đi à, anh hứa là anh sẽ à chăm sóc và thương em chọn đời <laughs> ôi trời cái đó là chắc chắn rồi hả à. rồi vợ vợ vợ nói cái gì cho chồng phấn khởi rằng mà chồng ờ, sẽ thay đổi chồng sẽ sửa chữa coi à, em thì rất vui vì á hôm nay là anh đã chịu nói ra những điều đó mà <laughs> tại vì cái điều đó em mong được từ lâu rồi à, mong rằng cái ôm này sẽ giữ mãi giữ mãi không phải là chỉ có ngày hôm nay và các ngày sau tiếp nối tiếp nối tiếp nối và đây là cái ôm hạnh phúc mà phương thanh sẽ mãi mãi dành cho hải dương chúc tụi em à, hạnh phúc nha yeah. Dạ. ừ. chuyên gia cự cãi ẩu đã xảy ra bạn ôm em bạn đỡ em em, em vô tình huống này em muốn biết xử sao là em thấy là buồn buồn nữa nha em tức quá chia tay vì chỉ có vợ và vợ thôi Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên Xin Chào cặp vợ chồng trẻ Cả chồng và vợ ai nấy cũng đều xinh đẹp hết à. <laughs> Hai bạn giới thiệu về mình Mình là Nguyễn Thanh Tâm, năm nay 28 tuổi Công việc hiện tại của mình là bên thiết kế kiến trúc Thế còn em? Dạ em tên Yến ạ à. Em 26 tuổi, em là giáo viên chồng là kiến trúc vợ là giáo viên vậy cơ duyên nào hai bạn gặp nhau tụi em chơi với nhau từ nhỏ à tụi em à. học chung cấp 1, cấp 2 chơi với nhau từ nhỏ thì cũng không ấn tượng gì nhiều về bạn này tại vì à. bạn ít nói lắm à. mà lại trầm tính mà nhiều khi sống kiểu bất cẩn mỗi lần đi chơi chung với nhóm mà bạn muốn là bạn bỏ về rồi còn bạn thì bạn thấy vợ bạn như thế nào nói rất là nhiều chơi này toàn là cô ấy nói mọi người nói là cô ấy hay cự cãi lại đó. <laughs> chuyên gia cự cãi sai mới cãi đúng không ví dụ như mấy bạn nói mà đi trễ là mấy bạn khác không nói là em nói mà hai bạn có một cái âm điệu giọng nói hơi hơi giống nhau phải không dạ, dạ. tụi em ở quán ngãi à, nên à, gần nhà nhau cùng quê mà lại gần nhà sát nhà chung. nhau cách nhau mấy nhà rồi bây giờ lại uh, sống với nhau trời ơi cả cuộc đời hai bạn gắn chặt với nhau ha lý do làm sao á đến một lúc nào đó tại sao em lại yêu chồng em lúc này thì tụi em thi thi đại học ờ thi đại học không rồi rồi rồi cái là thì lúc đó em đậu còn bọn này rớt ờ cái bọn này ừ. rớt này bọn này rớt rồi bọn này là bọn rớt ờ chị hồng vân nó lại không có giống <laughs> chị mà giống chị là người bạn ngãi rồi dạ. thì bạn rớt á cái tụi em đi chơi với nhau á bạn bỏ ra ngoài bãi đất bạn nằm cái em mới nói là rớt thì rớt nhưng mà mình cũng phải vui vẻ để mình giữ không khí với anh em chứ như vậy thì làm mọi người rất là buồn thì em nói bạn như vậy mà bạn cũng không chịu còn bạn vẫn cứ nằm đó mặt ai nói gì nói em ghét em bực mình bỏ về thực ra thì lúc mà em thi đại học em rớt á là gia đình là đặt kỳ vọng rất nhiều sau này nghe tin rớt thì cảm giác mình mất tất cả rồi mình không còn gì nữa hết thì lúc đó em thấy cũng tội nghiệp bạn mình rớt rồi thì thôi kệ bạn đi thì thông cảm chút thì từ đó em mới suy nghĩ lại là bắt đầu từ lúc đó có cái sự thay đổi lại dạ, thì em thấy mình cũng hơi quá nên thôi ừ. thì à, ngay từ buổi ban đầu là em với vợ như là nước với lửa vậy mỗi lần nói chuyện kết thúc vấn đề là hai đứa cãi nhau hai đứa cứ như vậy hoài luôn rồi làm mà gì đến lúc nào thì em có cảm tình như vậy sau khi đó là em ra đầy nắng em ôn còn vợ thì à, vô quy nhơn học mà lúc đó thì hai đứa tình cờ gặp nhau trên mạng thì hai đứa nói chuyện mình phát hiện là cô này là ngoài thì cứng vậy nhưng mà nhiều lúc nói cũng khi nói trên mạng với mình hai đứa riêng thì cô ấy cũng rất là tâm lý có cảm giác là mình hơi nhớ nhớ bao lâu thì mới gặp nhau khoảng hơn nửa năm đó là tết đó là tụi em về quê thì là mùng 4 tết á nhóm tụi em á đang đi chơi thì cũng có gây sự một nhóm ở trong cái xã đó ừ. thì cái có ẩu đả xảy ra chuyện gì xảy ra <laughs> thì mấy bạn đây quấn lộn em chạy theo bạn này em lôi lại thì em cũng bị đánh bị dạ. đánh rất cái tay luôn lúc mà em đánh em thì em thấy bạn ôm em bạn đỡ rất là nhiều em thì vì bảo vệ cho bạn mà bị chém cái tay hả bây giờ vẫn còn vết đó gì ồ còn bản thân em đã, đã đỡ cho bạn rất là nhiều những cái cú mà nguy hiểm đúng yeah. Dạ. không rồi à, Ờ, sau đó là là hai đứa coi như là tình cảm nảy sinh dạ. nghĩa là mình công khai với nhau thì bạn bè nó rất là bất ngờ nó kêu hồi giờ không còn nói chuyện với nhau đứng câu mà tự nhiên yêu nhau hồi nào hay vậy hồi giờ ở trong chơi nói nói gì nó mà nói lẹ gì hay hình dung á nếu mà hai bạn nói tiếng địa phương á lúc mà hai bạn tỏ tình với nhau anh yêu em hoặc là em yêu anh á thì bạn nói như thế nào tôi em không có tỏ tình à. sao vậy khi mà cái cảnh hỗn loạn đó xảy ra đó thì thể hiện tình cảm với nhau luôn á nó, nó thay cái lời nói là anh yêu em em yêu anh luôn rồi có nghĩa là sau cái bữa đó là về là hai đứa này. không cần phải nói là dạ. đã đến với nhau luôn á dạ thì bạn này bác nói là không cần phải nói nhiều hiểu nhau được rồi em yêu à, nhưng mà ra cũng phải nói con ờ, là anh yêu em chứ đúng em chưa bao giờ được tỏ tình là như thế nào á chưa bao giờ luôn bây giờ tranh thủ ngày hôm nay mình nói một cái lời ngọt ngào với vợ mình đi tính em nó không thể hiện được như vậy bây giờ anh chị bắt ép em vô tình huống này em muốn biết xử sao bây giờ <laughs> trời ơi em mà em quên câu là phụ nữ cái tay hả vậy. em nói luôn em nói biết điều đó thôi mà ờ. không bây giờ nếu mà làm không thì chưa đủ với phụ nữ à đó còn phải thỏa thể bên tay tại vì em biết không đây sẽ là một cái hôm mà sẽ lưu lại một cái kỷ niệm của vợ chồng em dạ. để sau này nhiều khi mình già mình ngồi lại hoặc con cháu mình nó coi lại không phải là dễ có được cái cơ hội này chính vì vậy mà tụi chị mới muốn là em nên nói nó sẽ là một cái dấu son trong cái cuộc sống của vợ chồng em đó ừ à, cố lên cố lên cố lên rồi bây giờ để à, thay lời cảm ơn vợ hai đứa yêu nhau lâu từ đó tới giờ nhưng mà anh không nói được lời nào bây giờ anh xin nói thực tình là anh anh yêu em rất là nhiều anh à, thay lời muốn nói thì anh xin à, hôn lên cái chỗ mà vợ đã đỡ cho anh lúc lúc mà ẩu đả bây giờ là cả nước để chứng kiến tình cảm của chồng em dành cho em quá là tuyệt vời quá là lớn lao ừ, vậy thì à, hai bạn á sau khi mà đã đồng ý đến với nhau rồi đó thì à, trong cái thời gian quen nhau thì hai người hay giận hờn nhau có nói chung là em gây lộn nhau nó bắt đầu nó nó sẽ như thế này nè em nói ảnh một câu cái ảnh buồn buồn anh ngồi xị vậy cái em tức quá em nói đàn ông mà sao mà cái thích hay nhanh nhó cái em bật mình là em giận lại rồi anh bỏ đi về bữa sau cái em nhắn tin nè em gửi mail nè em nói gì cũng không trả lời hết em tức quá chia tay Vậy chia tay xong sợ sợ có xuống dưới nhà ngồi xị vậy ngồi xị miết em không thiệt cái đi về bữa sau ông xuống tiếp mày ngày nào cũng như ngày nay xuống ngồi xị rồi về đó vì lý do đó mà chia tay đúng không dạ. dạ. rồi cũng vì cái lý do đó mà chia tay không nổi thấy tội nghiệp quá rồi cũng vì lý do đó mà giờ lấy nhau thật ra thì hai đứa khi xa nhau á lại nhớ dạ. nhớ da diết lắm mà ờ. khi gần nhau lại cãi vã nhưng mà trong những lần cãi vã đó có lần nào mà nó nó nó, nó khủng khiếp không chứ thì tiếng anh nhiều lắm sinh nhật ảnh em rất là nhắn tin rất là tình cảm thì cũng những gửi những lời chúc đến ảnh kia em này anh nói chứ thôi em đi ngủ sớm đi là em thấy là buồn buồn rồi đó nha ừ. mà tự nhiên em đang ngủ một tin nhắn đâu nó lạc tới mở ra coi nó không ăn nhập gì đâu hết à. bị lộn tin đó lộn tin nó nhắn cho nhắn cho người ấy mà lại nhắn nhầm cho em ừ. ờ, em rất là buồn tại vì em nghĩ tình cảm nó thiêng liêng lắm em bị mất niềm tin sâu sắc lắm có khi nào tâm cố tình tâm nhắn lộn như vậy để mà thử cái cảm giác của của của của, của bạn gái mình không không tại vì em biết tính vợ của em á cái tình yêu đối với cô ấy nó thiêng liêng lắm anh quốc thuận cũng biết nhiều khi mình đi lăng nhăng thì mình đi ở ngoài là còn về là bỏ qua hết rồi về chỉ có vợ và vợ thôi đúng vậy thực ra là tình huống nó như vậy cái người bạn gái đó là quen với một cái người bạn đại học của em cô ấy ngoài quy nhơn mình ở trong sài gòn nên nhiều lúc cũng thiếu thốn tình cảm đúng cà phê rồi này nọ thôi nhưng mà đúng dịp đó là hơi xui thiệt là bị đúng dịp sinh nhật ok là tụi mình đi chơi nên ờ, mình phải nhắn tin lại nhưng mà lúc đó vợ nhắn tin luôn bấm sao nó nhanh quá chạy tin nhắn qua vợ mình luôn cái nội dung dạ. sao mà em sốc chứ chị ơi nhưng mà nói chung nội dung gì em cũng sốc á tại vì đối với em em không nghĩ dạ, là bạn em lại như vậy là... tại vì em rất là tin tưởng và em tự hào về điều đó em nghĩ là bạn em rất là thương em và tiếp người không có lăng nhăng nên thực sự em rất là thất vọng mất niềm tin bây giờ thì bớt mất niềm vâng. tin chưa nói chung là em biết chấp nhận hơn thì sao em không nghĩ rằng á tất cả những người đàn ông trên cái cuộc đời này á trước khi người ta chọn cho người ta một cái bông hoa của riêng người ta đó người ta phải chọn lựa trong một cái vườn hoa đầy màu sắc đầy các loại bông đẹp mà em là cái bông đẹp nhất đúng không tại vì cuộc đời á ai cũng phải có sự trải nghiệm yeah. Dạ. phải có sự chọn lựa quen nhau yêu nhau thì bao lâu thì mới là kết hôn nhưng tính luôn thời gian quen thời gian yêu nhỏ. là 9 năm còn thời gian quen thì 15 16 năm yeah. Dạ. trời ơi thì chứ còn này. gì nữa cuộc đời hai bạn này là sinh ra ràng buộc từ đây cho đến lúc mà đám cưới kim cương mà ờ rồi có nghĩa là 15 năm chắc lấy nhau xong rồi lấy đâu xong có rồi, gì đâu không phải tìm cái gì nữa. là, là là là là khó khăn ờ... đâu cần phải tìm hiểu nhau nữa Đúng biết hết rồi hiểu rồi dạ. em yeah. nghĩ là quen nhau lâu thì sẽ sống với nhau nó hiểu nhau nhưng mà một thời gian dài sau đám cưới em bị gọi là khủng hoảng lắm ừ. Sao vì vậy? ảnh vô tâm á bữa nữa anh hay làm việc khuya nè làm việc xong là coi đá banh nhiều khi ngủ một mình mà rất là buồn vậy mà anh cũng không hiểu sao chủ nhật muốn anh chở đi ăn sáng anh cũng ngủ tới chín mười giờ và ngày này qua ngày khác thì anh cứ làm như vậy miết thì em rất là buồn thì em nói với anh ấy thì anh nói là anh đâu có xấu như vậy đâu anh nói là anh cũng tốt mà rồi hai chồng chỉ nên lạnh với nhau thực ra thì à, trong giai đoạn đó là giai đoạn áp lực với em tại vì lúc đó là chuyển công việc cái gì mà công ty mới thì nhiều việc quá mà mình cứ nghĩ là vợ với mình sống với mình quá lâu rồi mình đinh nên là vợ mình quen phải hiểu mình phải phải hiểu, hiểu công việc của mình dạ đúng là hơi vô tâm thật vợ chồng mới cưới mà nói chung là cũng cũng muốn gần gũi tí ừ. nhưng mà nhiều, nhiều khi mình hơi vô tâm tí Rất rồi rồi là... vợ em có hành động gì để mà làm cho em hiểu được cái điều mà vợ em buồn không sau này thì vợ có viết lại một lá thư nói là hai đứa mình chắc là không hợp rồi quen nhau lâu nhưng mà bây giờ anh không hiểu em thì à, mình nên chia tay nhau đi sau đó thì bỏ đi em chỉ viết thư em nói rằng là em rất là thất vọng vì ảnh vậy mới qua nhà em ấy mở một ngày để cho ảnh có thời gian đi ảnh nhìn nhận lại mọi việc chứ nếu mà cứ ở bên nhau mà chỉ nên lạnh hoài thì cũng mệt mỏi em hy vọng là ảnh đọc đó rồi ảnh cũng có, có rung động rồi cũng nhắn tin em kêu mình về chứ tiền. không luôn cả một ngày tắt điện thoại xong cái em trong trong mở điện thoại lên coi không có tin nhắn như facebook coi không có tin nhắn như mẹ cũng không có giờ đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu phải qua nhà bạn ngủ thôi ủa khi mà tâm đọc cái lá thư đó là tâm không có sợ vợ của mình là đi đâu gặp phải một cái gì hay sao cũng biết tính vợ rồi đi đâu đó rồi hay về nhưng mà lần này thì cô ấy đi thật trong cái lúc mà vợ đi đó em trong giấc ngủ em có một cái giấc mơ thấy vợ mình quanh quẩn ở cầu sài gòn ồ sao vợ yêu mình ở cầu sài gòn ở cầu sài gòn <laughs> sau đó là kết hợp với cái tin nhắn của một cái đồng nghiệp trong khoa của vợ đó yến ơi em làm đừng có làm điều dạy dột ừ. một hai ba là em mặc đồ cấp tốc lấy xe chạy xuống cầu sài gòn tìm vòng tìm vòng vòng quay vòng quay luôn không thấy đâu cả mình sợ mình muốn em muốn khóc đứng ngay tại cầu mà khóc luôn đó là nghĩ là vợ vợ đó quy vâng. sinh rồi cái chuyện đó là xảy ra bao dạ, lần mới đây hả mới đây à, mới đây thôi thực ra em không phải là vô tâm đâu chị nghĩ là em chủ quan vì cái cái cuộc tình của tụi em á nó lâu quá rồi đâm ra là em cứ nghĩ là vợ em hiểu em từ chân tơ kẻ tóc từ bên trong ra bên ngoài đâm ra là em cứ nghĩ rằng á là em không cần phải nói thì vợ cũng sẽ tự hiểu là mình dạ, em ừ. hiểu nhưng mà em không chấp nhận được nhưng mà dạ, em đã nói ra những dạ. cái suy nghĩ và những cái không đồng ý của em với chồng chưa nói nè nhắn tin nè mail nè không trả lời viết thư bỏ đi không tìm nói gì hết sao vậy em chồng em nói rằng là em mà dặn anh là anh không làm được gì hết á là anh không suy nghĩ được gì chẳng thà nếu mà dặn dặn nhẹ nhẹ thì anh còn biết anh sai mà em mà dặn nhiều nhiều là anh không biết làm gì hết Trời ơi. chỉ buồn thôi <laughs> có nghĩa là chồng em cũng đã nói ra cái tâm tư của chồng em cho em nghe rồi mà bây giờ vẫn chưa tìm được cái đáp số chung thì sau được đó thì cũng nói chuyện với nhau thì cũng khóc với nhau luôn ừ. vì mình cũng quen nhau lâu mà để đánh mất tình cảm như vậy thì quyết định là làm lại từ đầu đầu tiên là đăng ký tham dự chương trình này luôn để đánh dấu một con mốc là chúng ta sẽ bắt đầu từ đây là dạ, chúng ta sẽ thay dạ, đổi xây dựng cuộc sống nếu vậy thì ngày hôm nay là phải nói hết những cái gì mà mình <laughs> muốn dạ thì em muốn ảnh quan tâm đến mọi thứ hơn tâm lý một chút xíu để hiểu vợ với nữa là thể hiện cái tình cảm với vợ một chút dạ thật sự thì em cũng hơi hơi nội tâm không Được. quen với cái việc biểu lộ cảm xúc ra nhưng mà cái đó chị nghĩ em nên sửa bây giờ buổi tối khi mà hai vợ chồng đã xả được hết những cái công chuyện rồi này kia nọ nói là cưng à cưng có biết là bây giờ anh ước điều gì nhất không <laughs> hỏi vợ sẽ hỏi là điều gì về anh em bớt nói lại chút em bớt nói lại một chút được không hiểu không bây giờ đó anh mà chồng... nói được câu đó là em sẽ im một ngày luôn đó thế à, thấy chưa tối nay về áp dụng thử thôi đồng ý không ok à, xin cảm ơn em ạ à để em đeo cây 2 tiếng đồng hồ Mày thấy chưa? Sáng mắt chưa? Bảo chị không được như vậy Sao em nói thì em đi đâu tại sao tắt máy? Em đòi sự công bằng thôi Mong muốn của mình không có được thỏa mãn Và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai chào hai bạn hai bạn đều có một cái nụ cười tươi như hoa <laughs> à, giới thiệu cho mình đi em tên là đinh phương hùng à, năm nay em 32 tuổi và em là kiến trúc sư Ừ. Em tên là Hoàng Yến, năm nay em 28 tuổi, em là nhân viên xuất nhập khẩu Ủa, Hôm nay là mình gặp hai kiến trúc sư Bây giờ cũng là chú rể cũng là kiến trúc sư ừ. Để xem hai ông kiến trúc sư này á, giống nhau ở điểm nào ông, và ông... khác nhau ở điểm nào ừ. Và có một điều đặc biệt nữa là hai cô vợ đều tên là Yến Em thấy lạ không? Đó. Ừ. Chắc là kiến trúc sư thường thường người ta thích tên Yến à, không? Hai bạn quen nhau thì khi nào? Tụi em ờ, quen nhau ở trên mạng thì ừ. cũng quen nhau chat với nhau nói chuyện mấy tháng sau đó thì anh mới rủ đi uống nước thì uh, hẹn em mà anh để em leo cây hai tiếng đồng hồ đó dạ. như lần đầu tiên mà đã trễ hai tiếng đồng hồ trễ hai tiếng dạ, vậy, cái, vậy thì cái khi mà em gặp rồi cái ấn tượng của em về anh này sao lúc mà anh tới thì anh cũng có tặng quà mở ra thì là cái cột tóc là mình nghĩ là đây là thứ dữ rồi thần kinh rồi bây giờ thời buổi này làm gì còn ai tặng cục tóc mà cái cục tóc bằng đá hộp không mà chị rất là nặng đúng rồi đúng rồi gặp ảnh luôn rồi <laughs> sau đó là ảnh hỏi em muốn muốn đi uống nước ở đâu thì em nói bây giờ em chưa ăn tối đi ăn thì em rủ anh đi ăn uh, lẩu xí quách à. Ờ. cái món đấy là món lần đầu tiên em nhìn thấy nên là em thấy toàn xương không à có cái gì đâu mà ăn ừ. tại sao lại lần đầu tiên đi gặp là phải vào nhà hàng hay là vào cái gì đấy nhìn ừ, nó, nó lãng mạn lãng mạn ờ, cúng một chút ờ. đằng này đưa vào cái quán đấy mà gọi nguyên một cái thau mà xí quách là mà mà, mà lẩu toàn xương không à, không có một miếng thịt luôn á nhìn hoài mà anh á, thì là thích đi đến một cái nơi nào nó lãng, lãng mạn, có hoa hồng dạ. hay là có bò bít tết rồi ngồi ăn đúng rồi đúng rồi nghĩ sao đi ra ăn lẩu siêu quách tại vì yến đã nói yến là người rất thực tế mà đúng thích rồi. ăn cái gì thì ăn cái đó không cần thiết phải tặng thêm cái cục tóc mà coi như sến rợn đá không đúng không tặng quà chị mà vẫn còn để giá luôn Hồi quá Tới lần sau thì em đang đi với một nhóm bạn em Đi ăn ốc Thì anh này mới hỏi đang ở đâu Thì em nói em đang đi với bạn em Anh thích thì anh chạy ra Thì mình đi ăn với bạn mình Mình uống bia Có mình ảnh kêu nước ngọt uống Bạn mình đã nhìn thấy là giống như là đối tượng này không có hợp gu Tại sao mà giống như kiếm đâu ra mà một cái động vật quý hiếm như vậy <laughs> Cái này mình đánh chính là Mình là phải giữ điểm cho mình mà Ờ. lần đầu tiên mà gặp mà cứ đưa bia ra uống mà trong cái đấy là chẳng lẽ mình cũng hùa leo luôn cái đấy người ta sẽ đánh giá mình nó khác mình là người nghiêm túc mà đấy phải do chiêu chiêu à. không tức là hai vợ chồng này giống như bị lệch pha hoàn toàn luôn chị lúc bao giờ thì em mới mới mới mới cảm nhận được ảnh khoảng 3 tháng sau là tụi em chính thức quen nhau mẹ em thì cũng đồng ý nhưng mà anh trai của em á mới hỏi là quen như vậy thì có xác định là cưới không tại vì lúc đó em cũng có mấy người muốn cưới á thì anh này trả lời nói là chưa xác định được chính xác là chưa có trả lời được ngay từ bây giờ bởi vì là mình cũng có gia đình mà mình phải hỏi ý kiến là à, ờ, con bây giờ quen một người như vậy đó gốc gác như thế kia đó bố mẹ thấy như nào rồi lúc mà em trả lời như vậy thì phản ứng của ông anh em như thế nào anh ấy thấy chưa mày thấy chưa sáng mắt chưa thì em cũng nhắn tin với anh này luôn là chia tay anh này mới nói là quá nóng tính tại sao mà mới nghe như vậy mà đã nói chia tay rồi ừ. Đấy, để anh về anh hỏi gia đình Bao lâu thì mới mới, mới đám cưới? À, 6 tháng sau 6 tháng sau dạ. Vậy thì à, trước cái đám cưới đó hai bạn có gặp phải những cái những cái trục trặc gì không? 3 tuần trước khi cưới tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong Nhưng mà em thì có cái tính là đi chơi cái là em quên hết Mà mình đi chơi hay để chế độ máy bay 11, 12 giờ mà chế độ máy bay thì nằm ở đâu rồi Sắp cưới rồi lại mơ tưởng đến cậu nào nữa rồi Lại này nọ rồi ABC ừ. rồi Em đi đám cưới bạn nhưng mà về trễ Thì anh này á, à, gọi hoài cho em không được ảnh mới nhắn tin cho một đồng nghiệp ở trong công ty em nói chị đó là che giấu em tiếp tay cho em đi chơi vậy đó mà trong đấy nghe điện thoại vẫn nghe rõ ràng là giọng nói đấy à. đang hát hò và đang hát mà à. lúc đấy hơn 12 giờ rồi chứ Coi mình bực lên em mắng cái chị đó luôn. luôn đúng rồi bảo chị không được như vậy bọn em sắp cưới nhau rồi ừ. mà đâu phải đi chơi mỗi nữ không đâu nam nữ tùm lum đấy mà ừ. 11 12 giờ đêm ừ. đấy mà lại biết khóa máy biết uh, chuyện gì xảy ra đâu <laughs> không không có gì hết chị à. em đi chơi thì cũng đi hát hò với bạn bè thôi kiểu như đi đám cưới giờ mình đi tăng hai thôi anh này gọi cho em không được tức quá đi nhậu đi nhậu xong té xe bị xây sát người á anh đi nhậu về tới nhà thì cũng gặp em vừa về tới bực tức anh mới nắm tay em hỏi tại sao em nói đi em đi đâu tại sao tắt máy mình đang nóng trong người sẵn cái vụ mà gọi điện thoại cho chị đồng nghiệp mà trách người ta như vậy thì em mới đi lấy gói nước em tạt ảnh để ờ. cho tỉnh tao cuối cùng có tỉnh không đâu có tỉnh được đâu ờ, nhưng mà lúc đó là em có biết là chồng em vừa ờ. vừa, vừa mới bị đụng xe không dạ không sau đó là em lên em dọn hết đồ đạc quần áo của ảnh bỏ vô vali quăng ra ngoài đường và bê hết giường tủ mà đã đóng á bê ra ngoài em nói anh mang hết về bạn không cần nữa không cưới gì nữa ảnh không nói gì nữa anh đi về sáng hôm sau em đi làm xong tối em về em đi chơi với bạn thì tối anh này sốt trên 40 độ thì mẹ mẹ không biết chuyện gì hết chỉ biết là bị sốt đưa đi lúc vô bệnh viện chỉ có gọi vợ thôi mẹ em mới gọi điện để em vào bệnh viện gấp thấy thảm quá mới làm hòa tại ra nước lạnh mà bị sốt 41 độ khi đấy là em em em bảo là khi nào mà xong bệnh cái này rất luôn không có cưới hỏi gì nữa. xong luôn rồi đó ừ. nhưng mà sau này vào thấy chăm sóc kỹ quá lại thôi lại thôi <laughs> bây giờ thực ra là mọi chuyện nó nó đã qua rồi nhưng mà uh, chị hỏi thật nè bây giờ yến còn nóng tính vậy không nóng tính thì cũng còn nhưng mà anh ấy rất ít nói không nói nhiều đâu nhưng mà khi nào mà em làm cái gì sai á nói hoài à ví dụ nói một lần mình biết mình sai mình đã im lặng rồi mà nói nữa là em Đúng, em mình phải nói như vậy mới thấm <laughs> bây giờ yến là bớt nóng tính rồi dạ còn cái vụ đi chơi á có bớt được không bớt nhiều khi nào mà có kèo nào mà chính <laughs> nghĩa là sự kiện mà không thể từ chối được là phải đi anh đang muốn hỏi là dạ. em là được mấy bé rồi em được một bé 20 tháng chắc có lẽ là có con rồi cho nên là yến bớt đi chơi lại nhà chăm con không không cái này là do là em đòi sự công bằng thôi con thì con chung trông thì cũng có thể là trông chung thôi có lúc nào mà vợ đi đằng vợ chồng đi đằng chồng rồi con ở nhà một mình không không à con Ít. nhà với bà ngoại bây giờ ở nhà là ai là người giữ tiền ngay từ đầu cưới á thống nhất tiền ai người ấy xài không có liên quan nhau hết á đồng ý luôn nhưng mà đến lúc lấy về thì đâu rồi anh <laughs> đâu rồi lúc đầu thì nói như vậy nhưng mà tới lúc sau thì mình phải suy nghĩ lại giờ cuộc sống hai người là phải góp gạo thổi cơm chung thì tiền bạc cũng phải góp vô mình chỉ thấy mình góp thôi chứ mình đâu có, có thấy bạn ừ. góp đâu góp rồi chứ đâu bạn giữ rồi bạn đâu có góp gì đâu nhưng giờ <laughs> ngược lại thì giờ bạn có rửa chén chưa có lau nhà có giặt đồ chưa không phân công nhiệm vụ chị ví dụ em nấu cơm thì anh sẽ rửa chén ừ. ừ. còn em lau quét nhà thì anh sẽ lau nhà à. À, còn em giặt đồ anh sẽ phơi đồ nhưng mà bây giờ thì anh làm 60% phần trăm mấy phần trăm bây giờ mới lòi từ từ ra nè bây giờ tới vụ con nè tại vì em phải cho con ăn em cũng nói với anh nếu như mà anh cho con ăn thì em sẽ làm những cái việc còn lại cũng à, đã đổi đổi vai rồi khó lắm không làm được đâu tại vì mình mình có kỹ thuật đó còn anh này không có kỹ thuật là cho anh là bị ói à. cho nên là ảnh thấy khó quá <laughs> ừ. thì ảnh mới nhận lại là làm việc nhà để à. cho em cho con ăn em cho con ăn ảnh thấy em làm nhanh quá xong rồi em với con ngồi coi tivi mà ảnh phải làm là ảnh tị giờ chị hỏi nè nãy giờ thấy kể xấu nhau vậy đó nhưng mà em có hạnh phúc với cái gì mà em đang có không thật sự thì em rất là hạnh phúc hai vợ chồng em hoàn toàn là trái ngược nhau vợ mình hòa em thì mình thủy ừ. đấy rồi vợ thì nói nhiều em nói ít vợ thì ham chơi em thì lại không không có ham không chơi, chơi. Đấy, hoàn toàn trái ngược nhau một trăm phần trăm luôn nhưng mà em thì lại thích như vậy vì em thiếu ừ. ừ. nhưng mà có một cái điều ước thì em sẽ ước vợ em thay đổi cái gì bớt ham chơi đi một chút siêng năng một tí còn, còn, còn. rồi em <laughs> rồi anh em này hả ảnh ảnh mê chơi game lắm rồi ờ, nóng tính lắm chị ví dụ em em đi xin đi chơi 9 giờ về đi mà 9 rưỡi em mới về là nói em là đồ nói dối đồ lừa đảo đồ đồ nói xạo kiểm soát em kỹ lắm em đi làm mà ví dụ như anh gọi điện thoại di động mà em không bắt máy là ảnh suy luận là em đi chơi thì đúng thôi nếu mà mình nghiêm túc thì mình cứ bốc máy bình thường và em đang ở đây này đấy rồi tại em vì nhiều khi mình công việc mình không có cầm điện thoại nói chung là, Vậy không, suy luận không, không phải. nhưng mà em có hạnh phúc giống như chồng em đang hạnh phúc không dạ có chị nhưng mà mong muốn của mình không có được thỏa mãn ví dụ như quân cup mình xem đá bóng đi thì mình phải hô hào không mở tivi nhỏ xíu không cho coi lúc mà chưa có con á đi xem đá bóng đi ra bờ kè á có có màn hình chiếu mình uống bia uống nước ngọt nào mình hô thì ảnh giữ nguyên một nét mặt luôn không có hào hứng gì hết á mà mình muốn sắp qua bàn bên kia ngồi tại vì người ta sung quá à. <laughs> bây giờ vậy nè thực ra những cái mâu thuẫn của hai bạn á không có phải là cái gì trầm trọng đâu mà nó mang tính chất vùng miền là nhiều bạn tìm hiểu kỹ một chút về con trai con trai bắc ngược lại á bạn phải tìm hiểu kỹ một chút về con gái miền Nam thì bạn sẽ thấy rằng có những cái á, bạn không thể bắt vợ bạn thay đổi được ví dụ về cái hướng ngoại á, ngược lại á, thì con trai Bắc á, họ hướng nội rất là nhiều thì mình cũng không thể nào bắt chồng mình phải hướng ngoại như mình tuy nhiên á đã là gắn kết với nhau trong cuộc sống vợ chồng rồi á, thì mỗi người nên nhường nhau một chút giống như đó là món quà cho nhau về mặt tinh thần chúc hai bạn hạnh phúc dạ. cảm ơn em rồi cảm ơn chị